Đây là Miu, con gái của Minh Đầu Dế và Ngọc Ông Miu, Miu con gái nhỏ của Minh Đầu Dế và Ngọc Hỏa Dảnh Minh Đầu Ghế và Ngọc Hỏa Dảnh đúng không? Hả Ngọc? Ngọc có mỗi dảnh luôn không? Có mỗi Trời, đại gia đình mỗi dảnh Ờ, con trai gia đình bỏ rảnh cưới vợ về lụa hai ba con bỏ rảnh trời ơi ngộ được chứ làm như lấy cái mỏ hộp là nó nó, nó sáp lại hay gì á cái hộp sao hộp <laughs> hả gì hả gì ha rồi giờ đẻ ra miêu bỏ rảnh luôn đó. Ờ. Ờ. minh đầu dế và ngọc mỏ dẫn, sinh ra miêu mỏ dẫn rồi